Xin chào anh em à, hiện nay anh em đến sân chơi người ta anh em đưa nắp đĩa quân hồng vào thì rất là khó Đấy, cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái sản phẩm mới nhất của năm 2020 thì với cái sản phẩm này nó sẽ giúp anh em đến sân chơi người ta Đấy, anh em không luồn được nắp đĩa quân hộp vào Đấy thì anh em chỉ cần là chạm tay vào hộp là em có thể chơi được thì với cái sản phẩm này anh em có thể áp dụng vào sân chơi tài xỉu cũng được và sân chơi bầu cua cũng được em nhé cụ thể nó là báo dung mặt cho nên là anh em có thể áp dụng vào tài xỉu hay bầu cua đều được em nhé đây tôi chuẩn bị cho một số hộp trợ đây tôi sẽ lấy mấy hộp bất kỳ rồi ra, tôi thử luôn nước muối cho nha thì anh em biết rồi nếu mà quân hộp trợ anh em thử nước muối này thì chắc chắn nó sẽ nổi em nhé đấy thì à, đối với cái sản phẩm này đấy thì em có thể áp dụng trên tất cả các loại hộp em nhé em không cần quan tâm sân chơi đó là sử dụng hộp gì hay nắp đĩa gì em ạ anh em chỉ làm sao ấy đấy anh em khéo léo anh em à, chạm tay vào hộp của người ta là em có thể chơi được đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ em nhé thì đây nó là cái sản phẩm mới nhất đấy thì là cái clip này tôi cũng à, muốn uh, chia sẻ với anh em để anh em có thể uh, biết về nó để anh em nào đam mê thì anh em có thể tìm hiểu và áp dụng vào sân chơi của mình đây sau đây tôi cũng chứng minh với anh em nắp đĩa quần hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi thanh nam châm này thanh nam châm trắng thì rất là hít anh em nhé đây hột không hít đây đấy, đĩa cũng vậy anh em nhé nắp đây thì như em biết rồi nếu nó là nắp đĩa quân hột công chuyện đấy anh em thử nâm châm đấy thì chắc chắn sẽ hít anh ạ đây đĩa rất là trong nhá đĩa xoay xuyên này hoàn toàn là bình thường hột không vậy nhé đấy rất là trong đây em rõ nắp đây đấy em cứ lưu ý tôi nắp đĩa quân hột mà soi xuyên thì chắc chắn là đồ bình thường em nhé là đồ chợ anh ạ à. đấy thì sau khi chứng minh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn bình thường thì à, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bộ đồ này thì đây nó là một bộ đồ cảm ứng báo dung nó sẽ bao gồm một nội thuốc cảm ứng báo dung anh em nhé và một máy báo dung Đấy, thì cái máy này rất là nhỏ gọn này nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được khoảng cách của máy tới cái bộ hột là 3 mét quay đầu em nhé em không nên ngồi quá xa Đấy. cách chơi rất là đơn giản thôi ai cũng phải chơi được em nhé chỉ cần là anh em trong nhỏ làm sao mà anh em à, áp dụng vào sân chơi của mình là được em nhé thì em lưu ý tôi đối với cái này là báo dung mạnh cho nên là anh em nên bôi vào ba mặt à, lục hoặc ba mặt nhất anh em nhé bầu cua thế thôi anh em sẽ bôi vào ba mặt đồng nhất cho tôi vì khi đây là báo dung mặt khi cái mặt đấy nó ngửa lên thì nó sẽ báo dung cho biết còn nó không ngửa lên thì nó sẽ không dung anh em nhé đấy đây, anh em bôi dùng một chút đầu tay này đấy, em xoa đều đầu tay đi đây em rõ đấy, em chạm vào ba của người ta đấy, vậy là ok thì cái thuốc cảm ứng này đấy nó có thời lượng sử dụng hai tháng các anh em nhé thì sau khi anh em uh, bôi thuốc vào thì nó có thời gian sử dụng là 3 tiếng hết 3 tiếng anh em muốn chơi thêm thì em bôi thêm nhé đây em rõ đấy sau khi tôi chạm thuốc vào hoàn toàn là bình thường nhé không hề có tăng tích gì đây thử luôn nâng châm cho anh em nâng châm không hít anh em nhé đấy tôi sẽ bật máy lên và test thử cho anh em đấy thì anh em lưu ý nhé đây là báo dung mặt và vừa tôi đã bôi vào ba mặt lục thì khi có lục thì máy sẽ báo dung còn không có lục máy không dung em nhé thì tiếng này đây máy không dung đây thì anh em có thể đánh chỉ của tôi anh em nhé đấy, không có lục đấy không có lục là chỉ này đấy, cách chơi rất đơn giản thôi khi có lục là dung đấy máy báo dung anh em đánh lục đánh tài với tôi đấy như tiếng này đây máy không dung anh em tiếp tục là đánh chỉ của tôi không lục anh nhé đấy thì tiếng này là tiếng phản thì nó có 10 phần trăm phản đấy, em có thể là gỡ tiếng khác đấy, anh em có thể là đánh nục đánh à, đánh đánh, đánh xỉu thì phản còn những cái tiếng khác anh em sẽ nục đánh tài tôi em nhé đấy, bầu cua thế thôi đấy ừ, bầu cua nó sẽ báo dung cho em biết em nhé đấy như cái tiếng này đây máy tiếp tục không dung thì em đánh xỉu của tôi xỉu này đấy không có đục này rất là ok nhé đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được em nhé không cần à, quan trọng với vấn đề đó như thế này đây, tiếp tục thoái không dung anh em đánh xỉu của tôi đấy, không có lục nhé đánh xỉu này đấy xỉu này 10 nút này rất là ok nhé đấy cái đồ này rất là hiệu quả rất là chuẩn xác anh em ạ đấy máy không dung đây anh em lại đánh xỉu của tôi chắc chắn là xỉu rồi đấy xỉu này 10 nút này rất là ok nhé đồ thì chuẩn xác 100% nên em yên tâm thôi cái này anh em là không may thì em vào 10 phần trăm phản phản là cái gì 611 612 hay 622 613 thì em phải chịu thôi như cái tiếng này đây máy báo rung đây anh em đánh lục đi tài tôi chắc chắn là có lục người anh em nhé Đấy, 11 nút này lục tài này rất là ok nhé Đấy thì anh em ờ, có thể áp dụng vào sân chơi tài xỉu hay sân chơi bầu cua đều được rất là hiệu quả anh em nhé Đấy như cái tiếng này đây máy báo không rung anh em đánh à, xỉu của tôi chắc chắn là là không có lục rồi anh em ạ xỉu này rất ok nhé Đấy, máy thì rất là chuẩn xác luôn sóc xong hai ba giây là máy đã báo cho em biết nhé đấy như cái này đây máy báo rung đây em đánh lục đánh tài với tôi, chắc chắn là có lục anh em ạ lục tài này rất là ok nhé đấy, chắc cho em tí cuối đấy, đồ rất là hiệu quả đồ mới nhất hiện nay đấy anh em ạ